Bạn đang quá bận rộn với cuộc sống hiện nay? Bạn đang băn khoăn làm sao cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể mà lại không mất nhiều thời gian? Hãy đến với chúng tôi, cửa hàng sinh tố nước ép trái cây nguyên chất với các loại nước ép sinh tố đa dạng được ép trực tiếp từ các loại trái cây tươi, cam, dứa, bơ, ổi, dưa hấu, xoài các loại. Thơm mát, ngon bổ rẻ mà giá chỉ từ 15 đến 25 000 đồng một cốc chỉ có 15 đến 25 000 đồng một cốc. Các loại nước ép sinh tố cam, dứa, bơ, ổi, xoài, mãng cầu, chanh leo có nhận ship toàn HH Linh Đàm. Địa chỉ kiosk 14 HH4A Linh Đàm. Số điện thoại 098 522 2920. Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.